Đấy Đeo con tay như không Mày đang tức gì? Chiến không còn mướn nên món gì? Ngay cái liên hệ cho tỏi ờ, Đó, nghe đó, đây Để sao quay đồng cũng được Mà cái gì tao đấy không? Mà tỏi dạy sớm luôn, tại đấy luôn đó thì thôi cho mình mấy năm tao nha tao không có dao này là tới đó nha thì nó thấm xuống là mình sẽ chạy để nước ngoài đem vô cho không nước trong như của họ ừ, để đúng rồi để dọc nhé ngoan ngoan nhưng mà anh đi đâu anh cũng bán xuống hồi đấy ngồi cho bu ngồi lắm chúng nó kia nó dắt đây cho mày tiếp theo bây giờ xong là còn một hai miếng đang chờ xíu cho nó thấm giờ dọn chỗ đi rồi đem ba cái ra nhộn ra

xong rồi sắp tôi để bạn ngồi coi thì là tao luôn đấy bạn ngồi à đấy ngồi đây đấy ờ ngồi đây rồi xong rồi ngồi đây xuống đây luôn thì tao chụp bạn luôn lấy xong một cái đi xong rồi được rồi thôi tao đi đi đi con này ngồi dễ ngồi ngồi dễ lúc lên đây là có chuyện cũng để lại mà con trai làm trái anh không phải đâu anh cho được em á hỏi nhân gian điều bi giá mình sẽ mang theo giây phút cuối đời chỉ có tấm lòng chân thành tình yêu sơ buổi tối ở DDK mát mẻ phải không dạ, nó cũng điện đèn đường sáng luôn sao cái chỗ này nó còn hơi bị hắt nắng cái chỗ mình bữa mình nhậu thôi chỗ đó là ừ. chỗ kia mát này chỗ bãi cát á chỗ mát nhưng mà tôi hay hay hay là kiến không nhờ hôm nay nhậu mát mẻ này mà tớ bảo nhậu tầm năm sáu lon ra tắm mất ra sông nước bắt ừ, nhúng người bắt nước ấy tàu tàu uống tắm qua cái đĩa tắm kìa đừng qua đây tắm tắm bên đĩa như ba ngày nổi rồi <laughs> rồi bên cái đĩa đó bữa nào mà không tới tầm này ờ, tầm ngày rưỡi là nổi lên rồi như anh lần tầm ba ngày là đúng <laughs> tầm ba ngày anh anh hai ngày thôi nhưng mà thằng này chắc chắn là một ngày rưỡi là nổi lên vâng. không biết ngày nữa chắc chắc một ngày còn tại ăn tại là ăn từng biết sao nó dài quá nó dướng chà rồi đó khó nổi mẹ ngọt luôn tiếng được mấy hồi em uống được ôi phải rồi nó này uống nó về nha thật ra uống bia không về rồi mẹ mình tâm em heo heo tươi luôn heo tươi dùng bằng dao luôn mà đâu có sợ sợ sợ trường hợp ớp lạnh đó đi ra bắt đầu năm về tên đầu tên vì đó là chúng tính công nhục tới tên nó công nhục tiếp đây rồi chúc sức khỏe đây à, anh em mình là tránh dịch covid nè lần nào cũng tránh dịch covid nhỏ này tránh dịch covid là bụng to một hai ba chờ chờ các bạn đi rồi một hai ba vô thịt tôi ấy đi, cứ mà cắt hết đất nước thôi ngon. Ngon, nó khô, ừ. nước là còn khô. Mà không có dầu mình ra nó cắt đâu. <laughs> cái nem mình kia thôi, mấy tình hát mai kìa. Và nếu quá đấy, mua hát trong phòng kín, anh em nghe thôi, nhưng mình mà bị có thể ở dưới thật. để mà đi ăn luôn là được rồi chú bởi vì nhiều nhiều người nó còn ờ, ấy thế chú chú bởi vì là chú sẽ ngang phát được nhiều người nó còn hơn chú rất nhiều đấy vậy thì em cứ bước ra đi bỏ nó mới không nó mới nào nó mới nào trang chim của đại cái lon này chẳng tím mắt rồi tôi giáo bà có đau ừ. long long thay cũng bia nóng rồi ừ nó bị nóng rồi đó đây đấy còn đá mà đá qua phải lấy lon dưới ừ tao móc lon dưới móc đèn móc chân mà ờ, đúng thế mà đi chậm này anh anh đang lon mới nè cũng đủ bị nóng luôn anh <laughs> cho nó bị nóng mà được Ngọc bạn. Ôi ôi ôi. ướp, em ướp, em ướp ok. Ok ok. Còn hai thằng mười đâu khui ra đi. Giờ mò ra vô cái nào. Trời nay chưa mưa bay. Nước mưa thì anh bị bay rồi. Ừ. Mưa thì anh bị bay. Nó ngọt ớt chứ. Ít mưa tầm tầm hai giờ. Tại hai giờ giờ một giờ. Đây này vô nè. 1 2 3. Mưa này. nó khui. Khui là mới đi. Anh đổi. Anh đổi rồi. Khui là mới hai thằng uống nữa không, đó. Không biết là bọn mày có có nhau không anh không biết chưa? Anh chỉ cần biết là hai thằng cứ mưa rồi. Anh sẽ cho cái nước biển nữa chứ. Được phép nha. Vậy thì anh sẽ rồi được rồi, được chưa? Đâm dưa mà mày uống, nám hết rồi mày uống hết mày Đi cho kèm thêm miếng dưa đi Thêm miếng, miếng dưa giờ gặp chị giờ nó gắn gỡ cho hết, tại vì nữa lon bia nó gỡ cho hết Đưa, bẻ ra lên kìa, đưa, đưa con này không Này không, được, gặp tính nó cạnh vòng nó bỏ, tính nó miếng nó cạnh vòng vòng à Mày đừng nói thế, nhưng mà nói người ta có đó phải không? Nó là đu béo ở tiền không anh lên lên lên không mà nó đúng tiền nào của nó đúng không tại đỉnh ngon quá cặp gì nó ngon cảm giác ngon sắp <laughs> tiền nào của nó chị giá đồng bia nửa đồng bia không bạn Ê, cho nó nửa lon em lon rồi không chị chơi gì vậy mà nói trong khi cái cục nó chắc bà không giá cả thật thời nó được lon nhưng mà anh em mua nhiêu nhiều nhiều là mà còn thêm ờ, nửa lon nữa đâu hết lon này mà còn nửa lon nữa nửa lon nửa lon nửa lon nửa lon sổ rẻ sổ rẻ luôn bà con ơi nay bán mai nghỉ mốt về mỹ luôn đó nè ừ chị giá quá trời chị giá luôn nửa lo một chị giá luôn này <laughs> giờ nó gỡ cho bằng hết nó ăn xong mấy con chó nhịn luôn chị giá này có lời còn cái gì nữa đâu mà cả sao xong tình hình ờ, sao xong covid nhập rồi à? covid nhập hả ờ đã đã tao nó trốn covid tao vô rừng tao nhậu rồi giờ nó còn covid nhập nữa <laughs> nãy ra tao đường lớn mua luôn hả chạy ra đường lớn chạy ra ngoài khu dân cư mua mới có nha chỗ tay đúng mà chạy qua bên đó tại giờ nó có bán gà mướp nè này là món dự phòng nè giờ chỉ có này thôi chứ đâu có nào ngon đâu mình phải chơi theo phong thủy tại mình đang ăn đồ nướng đây đây nhớ cái mặt anh coi cái coi ra chạy. ê thằng kia sao mày nằm im <laughs> ngửa cái mặt lên coi không muốn không không muốn tôi đang nhảy lốt nè bây giờ nè à, xin giới thiệu đây là kỳ phùng vô địch thủ nằm nó thủ luôn rồi tôi có tình có mời thay ờ đâu thấy đâu không thấy được lên đột thể nó ngồi chả thấy nhau chính đúng rồi đúng không bây giờ là nó nhậu say rồi mà nó trốn đầu cây nó không muốn nữa nó trốn mình bây giờ theo mọi người là mình có nên lắc cây không đó đúng rồi đúng rồi đó mày xuống mày xuống đây nè cái thằng này nó nó nó nhậu say nó đào tẩu nè đó nó nhậu say nó đào tẩu nè mình chạy gì đâu mình chạy gì đâu cái giật nó tới nó đang nhậu xong thì nó đào tẩu nữa đỡ kỹ không có đổ gì hết á ờ, ờ, đổ gì hết á nghĩ sao đi nhậu leo được cây nó trốn trời này bắt gặp quả tang, đưa cái mặt con ra nữa rồi đi hai đường hai đường cứ vào nhau một thôi là không đổ kìa về mày uống lại đổ nó má bất lại giùm không tay cái chỗ đấy còn tuấn ấy chỗ em đây này tao có chờ cái đồ đấy chịu Ủa anh bia vậy? Anh uống hết lon này nhỉ? Anh có xin phép anh lên cả sân rồi. Ê, ai bả gì bả giờ bà. Anh bỏ cái lon bia ra được chưa? Bọn em uống hết chỗ này. Là các em nghỉ. Nó để bỏ đây lúc này lâu quá. Ok, anh chấp nhận luôn. Bỏ hai chỗ này ra, uống hết lon sữa này. Anh em là có người vậy hả? Uống. Ờ, ok. <laughs> Ok luôn tao như đây phó mày còn như đó mày đúng rồi đi. nữa có tới gì mà cũng chia cũng không <laughs> không bây giờ đổi lại bây giờ đây đó ừ. tao coi một không được em ừ chưa thấy sẵn mày đau lưng quá tới này, tao đau lưng quá trời tao đau lưng má nhậu gì mà để tao lưng luôn trời em qua lá mới này ngon chưa được chứ bạn trời ơi bị má tao nghe cái phịch tao nghe cái bon tao nghe cái bon mới tính em bóp rõ ràng luôn bóp nhưng mà nghe cái bon mới được